Thì, ờ, với cái chai dầu gió xanh này, các bạn nào giờ chỉ biết, ơ, ờ, xức vào vết thương hay là đau bụng, tất cả nói chung là chỉ dành cho cơ thể mình thì dùng cho người. Nhưng mà các bạn vẫn chưa biết được những cái tác dụng phụ của nó rất là đặc biệt, mà hầu như là hầu như mọi người bỏ đều bỏ qua, và không biết để mà bỏ qua đó. Tức là hôm nay mình sẽ ờ, chỉ cho các bạn những cái công dụng đặc biệt từ cái chai dầu gió này. Nó rất là đặc biệt. Thì à, ví dụ như đây là chiếc giày nó bị à, nó không bị gì cả. Chiếc giày trắng mà lỡ nó bị dơ hay là nó bị dính mình đi mình dính dầu nhớt hay dính mật thì ví dụ như mật đi. Ví dụ như mình dính mật mình chà hoài không ra nhưng mà với cái dầu vỏ xanh này có thể làm ra nha các bạn đó đây là cái công dụng thứ nhất công dụng đầu tiên của nó đây thì công dụng đầu tiên hả đó chùi là ra hết nha các bạn này là tẩy vết mực nè xong các bạn lấy à, dẻ các bạn lao lại lấy à, ôn gòn đây mình chưa chuẩn bị nữa thì đây mình sẽ lấy à, giải lao lại để từ nãy giờ nó khô à để mình chấm thêm miếng khác làm trong lúc nó đang ướt nha các bạn rồi ok trắng sạch liền đó các bạn đó, đó là công dụng thứ nhất nha các bạn nhất giờ thấy công dụng thứ hai <clears throat> thì à, các bạn cũng biết rồi đây là cái cây bút lông như mình à, tháo ngồi ra à, tháo cái nắp ra mình bỏ quên hoặc là mình xài hết mực à, nói chung là nó bị khô khô mực như cái bút lông này ha nó bị khô mực đi thì chỉ với một giọt dầu vỏ xanh này là các bạn có thể à, tái sử dụng lại ok đó giờ các bạn đã có một cây bút lông bình thường lại không có cây vũ long lại nữa các bạn đó. đó là công dụng thứ hai thì à, cái công dụng thứ ba của nó là đây thì khi các bạn à, lỡ viết bút lông là lên bảng hay là lên à, lên tường hay con cái rồi nó chơi nó vẽ lên tường đó thì nó sẽ dính các bạn không có biết cách nào mà tẩy được thì nó lúc này các bạn đi thì mình sẽ à, lấy cái phần này lấy cái phần à, mực còn nguyên của nó đây đó thì à, cái này mà để khô thì trà không thể nào ra nha các bạn không có cách nào mà trà ra được hết á thì chúng ta vẫn sử dụng dầu gió đó là cái mức mà công dụng của dầu gió các bạn luôn có một cái chai dầu gió bên mình có nhiều người đó, lúc nào cũng có luôn có cho chai dầu gió bên mình thì à, những cách những cách này là rất hiệu quả đó các bạn thấy không rất là hiệu quả lỡ con cái nó mà nó nó vẽ lên tường gì đó thì chỉ cần lấy cái miếng dầu gió xanh này bôi vào là sạch ngay và điều thứ tư nếu mà con cái các bạn mà khi à, chơi đồ mà không có mực để xài thì đây cũng là một cách cách làm ra mực để cho các con cái các bạn vui đồ thì các bạn cứ chọn bất cứ một cái màu nào mà mình thích thì chỉ cần lấy nhúng vào dầu vỏ xanh lúc này thì các bạn sẽ à, tẩy cái mực này đi và lấy nó làm mực luôn như à, tụi à, tụi nhỏ nó chơi mà không bị hết mực chẳng hạn thì chúng ta có thể à, lấy mực từ những cái túi ni lông này nè đó à, thấy không ừ. giờ có thể vẽ thành, thành vẽ thành cái viết nè đó mà thấy không nếu mà các bạn cần mực màu đen thì các bạn sẽ lấy cái à, cái bọc mà cái túi ni lông nè màu đen còn nếu mà cần màu xanh thì sẽ lấy cái túi màu xanh lấy kéo cần màu đỏ lấy cái túi màu đỏ đó. thì chúng ta sẽ lấy à, cái màu xanh này đi đó. nhiều khi à, bí quá không có cái gì để tạo màu để mà làm một cái viết hay là một cái à, cái gì để mà đánh dấu nó các bạn đó, thì cái cách này là đơn giản và hữu dụng nhất đó. thấy không các bạn cần bất cứ màu gì bất cứ màu gì cũng có hết màu xanh này màu xanh ờ à, như màu đen này đi mình sẽ dùng màu đen ừ. chúng ta tẩy ra cái màu đen tẩy màu đen và là viết ra tiếp màu đen thôi đơn giản không các bạn rất là đơn giản nhưng mà không có ai có thể ngờ được những cái điều này và tiếp đến thì là à, một cách nào đây ta ừ. ví dụ như đây đây là cái à, miếng dán keo hai mặt nhiều khi các bạn dán vào tường hay là dán vào đâu gì đó các bạn xé ra nó bị dính keo nó bị dính keo lại rất là dưa hả đâu có cách nào không có cách nào mà lấy nó ra được hết các bạn thấy không nó dính nhiều cái mà băng keo á băng keo như các bạn dán vào một cái gì đó khi mà các bạn gỡ ra gỡ ra cái nó còn dính keo lại cái mình đi keo hơi lại mình, mình quẹt quẹt quẹt cái tay nè riết cái dơ dơ thành nguyên cái lần băng keo đó thì đó rất là dơ thì chúng ta sẽ cũng vẫn dùng dầu sa gió xanh ok Ủa chế quá nhiều à ừ, tẩy đi không cái dẻ này hơi ướt nhưng khô của lao phát một đi ha rồi ok các bạn thấy không sạch xanh xanh luôn ha Rồi, cái công dụng nữa tiếp theo nữa là cái này các bạn, cái này ở mấy cái trại cai nghiện thì à, khi mà cái con nghiện vào trại cai nghiện rồi thì những cái ngày đầu tiên là cái ngày vất vả nhất của những con nghiện thì à, những ngày đó không có cách nào để mà làm cho họ bớt những cái cơn nghiện đó những à, những cơn nghiện cử chẳng hạn như tới cái cử của họ thì họ sẽ ờ, rất là khó chịu phải nói là dòi nó bò trong xương vậy đó thì đây là cái cách mà họ dùng như đây đây là các bạn điếu thuốc nè thì họ lấy cái đầu lọc thôi bỏ cái điếu thuốc này ra thì họ sẽ lấy cái đầu lọc đầu lọc thuốc nè cái này là trị trị viêm mũi cũng được nữa các bạn thì chúng ta sẽ lấy một cái tâm ghim vào và chế à, dầu gió xanh vào cái này chỉ dùng cho con nghiện thôi các bạn để mà cho nó qua cử thì à, mình dùng cũng được nữa khi nào mà mình cảm mà cái lỗ mũi mình nó nghẹt quá mức rồi á thì chúng ta sẽ dùng tới cái này nhưng mà cái này hết một cái là nó lên tới não luôn nha các bạn thì chúng đầu tiên là chúng ta sẽ đốt ừ. chúng ta đốt đốt chừng nửa chừng thôi các bạn thổi tắt đi đó hít cái khói này nè đây cái khói này nó bay ra nó hít một phát một là nó lên tới não luôn nha các bạn lên tới não luôn thì những cái con nghiện dùng cái chiêu này là để mà bớt ừ, trong khi khi mà vào trại khi vào trại họ không có được sử dụng ma túy nữa thì họ sẽ dùng cách này Ừ. đang cháy nè các bạn thổi tắt đi đó, hít cái khói này một phát một thôi là lên tới não luôn nha các bạn đó, đó là cái công dụng rồi và cái công dụng ờ, tiếp theo nữa là mình chắc phải đi quay chỗ khác cái công dụng thứ sáu thì mình sẽ đi vào thực tế cho các bạn xem luôn ha vậy các bạn có biết hả đây là cây mít đúng không ạ thì đây là cây mít thì à, trong các loại mũ thì chỉ có cái mũ mít là cái mũ mà phải nói là ghê gớm nhất là dính vào là không có cách nào mà tẩy ra được hết thì thường thường hồi xưa người ta tận bây giờ luôn này, thì chỉ có dầu hôi là tẩy ra được nhưng mà khi mình đang đi đâu đó thì lỡ dính miếng mũ mít này mà nó cứ dính hoài dính, dính, dính, dính hoài nó không có khô mũ mít là đặc biệt là nó không có khô nó cứ dính nhơ nhớt hoài vậy á đây mình sẽ thực tế cho các bạn xem ha Đó. vì lỡ ai mình đi trước mà có ai bứt cái lá mình đi sau mà nó quẹt vô à, quẹt vô quần Đó. Đó, thấy không nó quẹt vô cái quần nè rồi giờ nó cứ nhây nhây nhây nhây nhây nhây nhây nhây nhây cứ nhây nhây nhớt khó chịu rất là khó chịu Đó. thì chúng ta sẽ dùng dầu gió xanh đây chúng ta sẽ dùng dầu vỏ xanh đơn giản nhất cái khi mà nó khô nó khô để chỉ để chừng 10 à, 15 phút là nó khô chỗ này đi là không còn gì nữa các bạn đó, các bạn thấy không đâu còn gì đâu không còn bị cảm giác chín nữa đó đó là công dụng thứ sáu ok còn nhiều rất nhiều công dụng khác à, chúng ta chưa thể khai thác hết và đây chỉ có 6 công dụng để mình à, à, mình chia sẻ lại cho các bạn để cho cuộc sống chúng ta thêm vui hơn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi mong các bạn nếu thấy hay thì hãy nhớ like cho mình cả nha. rồi cảm ơn các bạn